Kính chào quý vị khán giả kính mến để tiếp tục chương trình đọc giảng sấm thi của Đức Quỳnh Giáo chủ Phật giáo Hòa Hảo. Mời quý vị đón theo dõi.